rồi ờ, anh chị thấy máy hình của mình chưa à, là anh chị thấy máy hình anh chị bấm cho mình số số 2 đi chị ơi bấm cho mình số 2 đi thế máy hình bấm cho mình số 2 nhá rồi số 2 rồi đúng không rồi đây là cái kết quả nhiều cái website mà mình làm cho bà xã chị nhá đây là website mình là mình nó là trong trong hai tháng trước bị làm như chị nhá website này mình chỉ đăng sản phẩm thôi à, ờ, mình mình chưa gì à, mình chưa tối ưu sale mấy mình chỉ viết bài chị nhé đăng mỗi sản phẩm thôi thì chị thấy cái tỷ lệ gì hiệu suất uh, tìm kiếm tháng 10 này đó hiển thị web là ba 3.560 nghìn lần hiển thị đúng không và 123 133 khách hàng họ bấm vào website của mình và đây là những cái trang web này à những cái những cái trang mà khách hàng nó bấm nhiều này ví dụ là cái trang có, có sản phẩm về, về sức khỏe đúng không là 34 người 7 là gì đây rồi 6 vân vân đó thì bắt đầu mình à, chuyển sang cái phần là như thì sau này anh chị làm web xong ấy mình hướng dẫn anh chị là cài đặt cái à, Google Search Console này nhá và Google analytics nữa để chúng ta phân tích được website của mình rồi đây là anh chị anh chị xem này lấy cái cụm từ tìm kiếm khách hàng tìm kiếm này à, đa số là khách hàng đây là khách hàng tự nhiên nhé thì à, khi mình làm xong website này mình ờ, cũng nghĩ là chắc kết quả thứ cứ từ từ ấy chị ạ à. đó bởi vì mình bận mình chưa viết được viết bài cho, cho website này ở trên đây chỉ có nhiều sản phẩm thôi chưa có website cả à, chưa có bài viết thì chị nhá nhưng mà khách hàng họ sợt sợt từ khóa một cái sản phẩm ở đó đúng không họ lại thấy cái website của mình nó lên top với chị nhá top rất là vui đó và trong khi đó là web bởi vì cái sản phẩm này là gì về Việt Nam rất là lâu rồi mười mấy năm anh chị nhá mười mấy năm rồi sau đó là mình mới làm về thôi mà thể bình thấy được tỷ lệ lên, lên top cực nhanh anh chị nhá và ngày hôm qua mình đi à, giao hàng đi nhận hàng và giao hàng cho một số khách hàng họ ở, ở Quang Trung ở Gò Vấp đây thì họ nói với, với bà xã mình họ bảo là là, sọt ừ, thông tin sản phẩm rồi sọt uh, à, từ khóa thấy cái web của mình đến top và lại thấy địa chỉ ở qua chỗ ở gò vấp nữa thì gần thế là giao hàng luôn đấy chị nhá đấy thì là hôm qua có được à, được hai đơn hàng đấy không? hôm qua đi giao vui quá chị ạ đó thì à, lần đầu tiên bà xã bà đấy kia bà bán lẻ đấy khách hàng nó sợ từ quá tự nhiên mà thấy và thêm chút sale luôn chị nhá là khách hàng họ chủ động họ tìm kiếm ví dụ có một từ khóa là beauty sensi đúng không là liệt nhấp là gì 13 và hiển thị 129 mà mình bấm sở từ khóa này ở trên Google xem sao nhé bấm Google này quả này xem mà nó miễn sao nó nằm ở trong trang một đi chị nhá đây shopee này rồi shopee này đó thì cái sản phẩm này hiện tại cái website này nó đứng đang đứng ở top 3 của google thứ tự này một một này à, hai và ba chị nhá và trong đó cái website bị làm gì mới làm chị nhá thì xíu nữa anh chị sẽ học là, là lý do vì sao là những website mới làm nó lên top nhanh như vậy đấy nó còn phụ thuộc vào tuổi đời tin miền vân vân đấy thì họ bấm vào này rồi anh chị xem này bấm vào này đấy thì website mình tối ưu rất là khủng chị nhá bấm phát ra hiện ngay này à đây là tiêu đề về chữ từ khóa vân vân này danh mục vân vân này phần mô tả về chứa từ khóa tìm kiếm này đó thì những này là chị được sẽ được học hết cái chị nhá đấy à, hình ảnh cũng phải chứa từ khóa tìm kiếm này đấy phải được à, được seo ảnh ví dụ mình bấm lưu hình ảnh để chị xem này đây xem xem mình cách mình seo hình ảnh nhá đây công dụng viên uống chỉ nám beauty sensi đúng không đó thế là cái sản phẩm này là được khách hàng họ bấm vào rất nhiều rất nhiều và họ đã gì họ chủ động họ liên hệ với số điện thoại bà xã bình đây đó họ bấm họ gọi trực tiếp luôn đó thì khách hàng rất là đông chị nhé cực đông <clears throat> đó rất là vui thì là cái website lên lên top ờ, và bây giờ mình sẽ chia sẻ lộ trình trong buổi một ngày hôm nay đúng không trong buổi một ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học được những cái gì học một là mình sẽ chia sẻ cho chị những khái niệm cơ bản nhé và rất nhiều chị chưa hiểu chỉ ở vấn đề thì lộ trình của chúng ta đi như sau buổi số 1 là mình sẽ chia sẻ cho chị là website là gì là vân vân những cái thuật toán nhá những cái những cái tên gọi thì sau này anh chị cần phải hiểu đúng không à, chỉ số index là gì tỷ lệ CTR là gì này à, internal link này rồi là tên miền là sell thuật toán sell à, rồi là gì cách hoạt động như thế nào đúng không thì những cái phần này là mình là buổi số 1 anh chị phải cần hiểu hết cho mình là anh chị học xong buổi số 1 này anh chị về anh chị áp dụng anh chị nghiên cứu lại tài liệu thì chắc chắn là buổi số 2 mình chia sẻ dễ hơn bởi vì đây là gì nó rất khó chị nhá